trời hồng ló ra chùa ba vàng thấp thoáng anh bình minh dạng người chào đón bạn và tôi này hôm nay là ngày nghỉ lần lui tới ta ta bà Gây nhiều chuyện thì phi Đi chơi chi cho phi Sao không dậy mà đi Ngồi lì chi ở nhà Ta về nhà lớn đi Về nhà lớn ba vàng Ta về nhà lớn cùng dần kỹ năng mặt trời hồng ló dạng chùa ba vàng thấp thoáng anh bình minh dạng người chào đón bạn và tôi này hôm nay là ngày nghỉ lần lùi tới ta bà gây nhiều chuyện thị phi đi chơi chỉ cho phí sao không dậy mà đi nè ngồi ly chi ở nhà ta về nhà lớn đi về nhà lớn ba vàng ta về nhà lớn cùng dền kỹ năng giấc mơ con đường sáng đầu nái lái mai sẽ mãi trở lại ba hai một vì nhà lớn vì nhà lớn vì nhà lớn